Hello cả nhà Hiện tại thì mình đang trên đường vào cái khu cái cây Của khu công nghiệp 4.200 hecta nha cả nhà Và hiện tại đây là cái con đường mà sáng giờ Ba anh em mình à, Mình bao gồm bạn hai bạn ở trước nha Bạn Hương thì à, sau này mình sẽ có cơ hội giới thiệu cho cả nhà à, Đi vào khu cái cây Đây là cái con đường à, đã tìm Mình đã tìm đến và đỡ mình đi vào nha cả nhà khá là là là là, là, là bụi khá là trong trên đó mà tìm được tới cái à, vị trí này ha, à, cũng là một cái à, cái thời gian gian nan á tìm đường đó nha tại vì ba anh em chưa bao giờ nào vào đây đây là cái khu cái cây này cả nhà đó cái này ở đây đã cái cây rồi này đây người ta đã cái cây rồi cả nhà cả nhà thấy không ạ à? vào đây là lõi của khu công nghiệp 4.200 hecta nha cả nhà à, lát nữa mình sẽ đi vào cái à, tuyến đường số lượng mét đó, mình sẽ kết nối ra cho cả nhà cùng biết nha cả nhà thấy không hiện tại ở đây người ta đã cắt này người ta chừa hai hàng cây đây là đó là biết cái đường mà mình đi gọi là cho mát rồi xe chở cây ra kìa ở đây thì à, mình à, sẽ quay một vòng cho cả nhà my face. đây là khu cái cây nha cả nhà là cái cây mình chạy lên trên đây để mình đứng ờ, mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem ở đây cắt được khá là nhiều rồi à, nghe anh em nói là các bãi ờ, tập kết bãi tập kết nha cả nhà đó mình đi hết lượng xuống dưới kia xem như thế nào sau đó mình sẽ quay lên cả nhà cùng biết nha đây là lỗi của công việc BKMX à, cả nhà cũng biết này đó, à, cả nhà thấy không ạ khá khá khá là bài bản khá là đẹp có hỏi chú này thôi à. đây đây đây anh hỏi anh hỏi chú thôi chú ơi ở đây là à, người ta cắt cây trong khu công nghiệp đúng không chú tức là cái cây này là cái cây trong khu công nghiệp đúng không miếng hồi dưới đó trụ dưới trụ dưới hả đây à. này nè đó ngay xe đang đậu à ngay xe là trụ dưới hả à tức là mình cắt hết cái cái đây cắt hết cái này này nhưng mà cái cái này là ý là trong khu nghiệp hay luôn hay là ở ngoài hả không rành nữa à không rành nữa dạ dạ cảm ơn ạ anh em mình đi đấy là hỏi xác minh lại là có phải khu công nghiệp không mình chạy chạy vô đó mình hỏi thử à chạy vô hỏi ai à, nó phải cách cây khu công nghiệp không Hello cả nhà Thì uh, hiện tại mình uh, đang quay video Trong uh, khu cái cây nha cả nhà Tức là trong khu công nghiệp và người ta đang cái cây Thực tế thì mình uh, hỏi rất là nhiều những người đang làm ở đây Cũng như là những anh chạy xe và những cái láng trại kia Nhưng mà tất cả đều trả lời là không biết cây cách đó làm cái gì Nói chung là đa số là đi làm thơ thôi Cho nên không biết cách đó làm cái gì đó Thì mình cũng uh, hỏi để mà xác định lại là có phải là các trong khu nghiệp làm khu nghiệp 4 ngàn 200 hecta hay không nhưng mà tất cả đều trả lời là không biết các có làm gì chỉ là, là làm thơ hay là chạy à, chạy thơ thôi chở thơ thôi cho nên bây giờ chúng ta sẽ à, đi vào bên trong kia nữa nha cả nhà hiện tại thì à, cái đoạn lúc nãy mình có quay đoạn từ đầu á thì thấy vào đây và tới đây là mình thấy nghe cái, cái máy cưa cái đang cắt luôn này cái nhà nghe không bây giờ mình chạy tiếp nha giờ chạy tiếp nha cả nhà và đây thì à, đây là một trong những cái video mà có rất là nhiều à, nhà đầu tư đang đang đang đang, đang muốn xem đây thì mình mình đi vào bên trong kia luôn đi đó là một trong những video mà rất nhiều nhà đầu tư muốn xem nha cả nhà trong đó là có những cái à, khách hàng của nhà đầu tư mà à, của toàn là liên lạc của toàn làm việc của toàn từ trước tới giờ đây này đây đây đang kết này Ủa anh trong kia kết chưa anh? thường ở đây chắc là uh, được, được uh, chú người ta thơ dặn rồi sao mình hỏi không ai trả lời cả nhà rồi mình hỏi không ai trả lời và mình đang đi là đang đi trong lòng khu công nghiệp nha cả nhà rất là gần với đường 65m rất là gần với đường 65m ở trong này chưa cắt này ở mình chạy ra kia thôi trong trong này chưa cắt ở ngoài kia thôi ở đây ở đây là gần với đường ờ, số 65 mét đúng không cái đây là rìu của đường số 65 mét này là khu công nghiệp là cái nhà đó là khu công nghiệp này đây tất cả đều, đều đang đang cắt cây mình hỏi ờ, mấy mấy anh này Em ơi, cho anh hỏi Em cho anh hỏi, chỗ đó, đó, trong này là khu công nghiệp đúng không? Trong này người ta quy hoạch khu công nghiệp đúng không? Đúng không? À, người ta đang kết cây là kết cây khu công nghiệp hả? Đó. Người ta đang kết cây là kết cây khu công nghiệp hay là kết nghiệp Em không biết đâu. À, nhưng mà ở đây là khu công nghiệp à rồi vậy chừng mấy cây cao su này của mình có ờ, bị cắt không Hả? chừng mấy cây cao su này của mình có bị cắt không bị bị thôi bị cắt như vậy nè à, cũng bị nhưng mà chưa đến rồi à chưa đến rồi tức là bây giờ người ta cắt ờ, cắt bên này của bên này là chưa à cắt đường cắt đường lại đi thôi à là ở đây là khu công nghiệp bây giờ bây giờ mình lấy mũ trước thôi rồi khi nào người ta cắt là cắt à tại sao à, ba lần cào à à ba lần cào cào đi luôn đi cào rồi cắt đi cào à tức là các đường các đây là các đường đúng không các đường là xe chạy rồi, rồi, rồi. Mà ở đây là khu công nghiệp Khu công nghiệp nó lấy là sao em? Hả? Khu công nghiệp nó lấy là xa ra kia Khu công nghiệp á? Khu, khu công nghiệp nó lấy sao? Xa lắm Xa lắm hả? Khu công nghiệp như cái nhà cái này mình vay rồi mình xác định ở đây là khu công nghiệp rồi cả nhà mình mình hỏi à, người dân ở đây á à, tức là người ta có đất ở đây à, người ta mới biết rõ còn công nhân làm thơ cho nên người ta không trả lời ở đây là khu công nghiệp rồi nè à, mình hỏi nãy là là là người dân ở đây đất người ta ở đây người ta mới biết còn hỏi công nhân là công nhân làm thơ không trả lời chứ được dành nữa hay sao á nghĩa là được dành nữa sao hỏi ai cũng dạ, vâng, không biết à đây đây khu nghiệp này đây đất khu nghiệp mà em mở bản đồ rồi mà ở ờ, đây là khu nghiệp nha cả nhà đây các cây khu nghiệp này đang cắt này và các khúc này à, cắt như đây thì bao mấy trăm mét rồi ta à, mấy trăm mét tính tính đi đường đường đất này này mấy cây số rồi mấy cây số rồi đúng không tức là cách khoảng một cây số rồi đó đâu hơn cây hai ba cây rồi à. nhìn vậy thôi dài á rồi rồi thôi lát nữa mình sẽ quay cái video uh, tiếp theo cả nhà thì bây giờ mình uh, ngưng cái ờ, video ở đây rồi lát uh, mình mình sẽ quay một cái video, video khác uh, mình tính từ cái đoạn trong này đi ra cái đoạn mà hết cái đoạn cái cây rồi xin chào và gặp lại cả nhà video sau nha